người nơi xa lắm sáng nay ai ra đi em ơi hà nội phố những giọt lệ ướt mi dương cầm lạnh cung đàn lang đang chiều đông hà nội mới thôi mà đã một đời ngọn nên buồn ai ơi một dài khờ một côi làm thơm nỗi nhớ mùa đông trong ánh chớp số phận thương một người không về nữa im lặng đêm hà nội nghe biển nỗi nhớ và em tình xa thương tiếc không bao giờ buồn mơ về nơi xa lắm sáng nay ai ra đi em ơi hà nội phố những giọt lệ ướt mi dương cầm lạnh cung đàn lang đang chiều đông hà nội mới thôi mà đã một đời ngon nên buồn ai ơi một dài khờ mồ côi làm thơm nỗi nhớ mùa đông trong anh chớp gió phần thương một người không về nữa im lặng đêm hà nội nghe biển nỗi xa thương nhớ không bao giờ quên một dài khờ môi biển nỗi nhớ và em cho một người tình